chiều nay để lòng ai nhớ thương với đầy còn mãi ngần ngừ đợi chờ vòng tay mờ dần trong hoang hôn gió lòng phút lỡ hẹn con đường trông vắng một mình lặng lẽ trên lối về chỉ còn đâu đây lời yêu chưa nói theo hạt sương nhẹ bay trong gió và tiếc nuối muốn dường như xa rồi thời gian xin hãy đừng trôi vội vã nhặt từng hạt nắng rơi ấm tháng ngày lạnh